Chào mừng tất cả các bạn à, các bạn đã quay trở lại với kênh bất động sản nhà đất Hà Nội. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm. Ngôi nhà có diện tích là 30 m, xây 4,5 tầng, mỗi tầng chia một phòng ngủ. Đây hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà. Đây các bạn có thể nhìn thấy phía bên ngoài. Đó. Tất cả tầng 1 thì đều được à, lát à, gạch ốp gạch à, phía ngoài mặt tiền này về phần cửa thì uh, cửa hai lớp cửa xếp và bên trong là cửa gỗ uh, hộp uh, kính và phía bên trong đây chính là tầng 1 của ngôi nhà tầng 1 của ngôi nhà thì gồm là chỗ để xe và phòng ăn phòng bếp và một vệ sinh phụ đây các bạn có thể nhìn thấy đây bên trong ngôi nhà đây bên trong này sẽ là phần bếp này và một uh, tủ để đồ phần bếp thì là đều là gỗ thịt sơn trắng à, mặt đá là đá granite chậu rửa đây là chậu inox 304 hàng nhập khẩu các bạn nhé đây là nhà vệ sinh phụ tầng 1 gồm có bồn cầu vòi xịt và bên trong này có máy bơm về phần cầu thang thì ở à, đây là chúng tôi à, ốp à, đá đen cổ trắng đều là đá granite các bạn có nhìn thấy đây và phần à, tay vịn sẽ là tay vịn gỗ tròn <coughs> bên ngoài là, là vách ngăn CNC màu trắng và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì à, chúng tôi thiết kế là tầng lửng để là phòng khách đây các bạn có thể nhìn thấy này cũng gồm một vách ngăn CNC màu trắng và phòng khách tương đối là rộng rãi ở bên trên là có trần thạch cao chúng ta có thể nhìn từ bên trên phòng khách xuống nhà rất là thoáng đây còn có một cửa sổ rộng và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế là một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đây không đây là nhà vệ sinh cũng gồm có bồn cầu và xịt móc quần áo này và sen và gương chậu rửa và phía bên này là phòng ngủ để bọn tôi à, ốp sàn gỗ và cũng có rèm cửa rồi cũng có trần thạch cao và dây chờ điều hòa đây các bạn có nhìn thấy về phần cửa chính của ngôi nhà các phòng thì ờ, đều là gỗ ờ, dâu cánh đây cánh này đều dâu rất là chắc chắn này. còn khuôn sẽ là khuôn trò về phần ờ, cửa nhà vệ sinh thì sẽ là cửa nhôm Việt Pháp Và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 4 của ngôi nhà Trên tầng 4 thì cũng thiết kế như tầng 3 thôi cũng bao gồm một phòng ngủ một phòng vệ sinh và các thiết bị như vậy đây các bạn đang nhìn qua về phần ờ, cửa sổ thì ờ, chúng tôi ờ, tất cả thì đều là làm bằng cửa nhựa loại thép cách âm xung quanh đây thì dân cư cũng tương đối là đông đúc rồi ngay gần trường à, đại học công nghiệp đi khoảng tầm 500 mét là ra đấy đường à, quốc lộ 32 và trường đại học công nghiệp thôi đây tiếp theo đến đây chính là tầng 5 trên tầng 5 của ngôi nhà thì bao gồm phòng thờ và một sân phơi đây các bạn có thể nhìn này một chiếc giếng trời rộng khu vực này sẽ là khu vực à, để máy giặt và sân phơi các bạn nhìn thấy và bên trong này chính là phòng thờ cũng rộng như các phòng dưới và tôi xin à, nhắc lại một số thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 30 mét xây 4,5 à, tầng. và đang chào bán với giá là 2 tỷ 650 triệu Cảm ơn à, các bạn đã thông à, quan tâm à, và xem video Xin chào và hẹn gặp lại